Hi, xin chào các bạn nha Bây giờ mình đang đứng ở đường đầu đường thống nhất giao với lại quận Bi của quận Thủ Đức nha Thì cái đường thống nhất này nó sẽ thuộc phường Bình Thọ nha các bạn Bây giờ mình sẽ đi coi quay với các bạn xem này Thì uh, nay mình không quay trong ngày được Tại vì uh, à, vì mình rảnh á, quay ban đêm tí Ban đêm nó cũng có cái hai của nó ha mình sẽ quay thấy được nó tiện mà mình không cần phải à nói chỗ này nó có một quán ngon ngải này quán ngon món ngon quán ngải quán này ngon lắm nha giá cả thì mình thấy cũng phải chăng so với chất lượng đồ ăn nó cũng uh, ok cái quán đó nó có hai hai bên luôn hai bên đường đối diện nhau luôn cái uh, ờ, mình Bình Thọ đặc trưng cái là những con đường người ta quy hoạch á là theo đường bằng cờ đang cãi nhau cho nên là các bạn nó được bao quanh bởi ờ, đường đặng văn bi nè đường nguyễn văn bá nè và đường võ văn ngân đó nó được bao quanh qua hai con đường chính đó nha nè những cái đường rẽ ngon qua là ra đường nguyễn văn bá sông thành về xa lộ hà nội nha các bạn quán cà phê acoustic này guitar nói chung là đây nó nổi tiếng là nhiều quán cà phê là quán nhậu đó, cà phê nó lớn ghê không các bạn đây là có cơm niêu nhà hàng đầm trang đó, các bạn thấy quán nhậu không rất là nhiều nhà hàng luôn bây giờ mình mà đi thẳng tới á, là nó sẽ đụng à, đụng cái đường bỏ đang ngăn các bạn ù nó lồng đèn kìa trên quán này là quán cà phê luôn này là quán ăn nè ở bên cạnh đây là có một công viên nhỏ nhỏ này chiều người ta tới tập thể dục các bạn rồi cái đó là sẽ là trường uh, trung học học gì ta trung học cơ sở à trung học cơ sở bình thọ đó cái nay dịch cho nên là được nghỉ hết à quán này bò bị tết nè hai con bò <laughs> rất là nhiều luôn bò mỹ bò việt gì đó này cũng là bò bị tết luôn bò ná rồi đó bánh canh nói chung là đồ ăn không thiếu đâu đường này đồ ăn rồi cà phê không thiếu cái khu này gọi là một trong những khu đại gia của quận thủ đức nha các bạn buffet này đây có tiệm buffet toàn đồ ăn không à <laughs> cháu lương miếng lương à, chỗ này là có hai cái shop guitar nha các bạn gần nhau luôn ở shop này chuyên bán này shop nãy mới vừa đi qua là nó sản xuất luôn bạn nào mà thích chơi guitar đó thì cứ ghé qua đó xem thử nha rồi sắp hết đường à, đường à, đường gì đường thống nhất đúng rồi đó phía trước là đừng bỏ văn ngăn nữa các bạn đó ờ, như vậy là hết trường thống nhất nha bây giờ mình sẽ rẽ qua qua những con đường khác